cái tay của người nghe không bao giờ cảm tưởng được bởi vì chỉ có máy cảm nhận được anh em nhá nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản với mặt nhẹ nó sẽ rơi xuống tất nhiên nó là lẻ máy tự khắc dùng một cái và mặt chắn nó sẽ dùng hai cái anh em lưu nhá cứ khoảng cách từ hai mét hất về nó sẽ thu âm được tất cả những tiếng quân nhảy anh em nhá trong sòng trong sới kiểu gì có tiếng người nói hay những cái tiếng động lạ nhưng máy nó chỉ thu âm được tất cả những tiếng quân thôi bởi vì nhà mình đã lập trình được rồi còn những tiếng động khác nó không bao giờ thu âm được cả anh em nhá sau tôi không có nhiều nữa tôi sẽ vào thực tế luôn anh em ạ đây là bộ bát đen xanh chín đều tôi thử luôn anh em nhá anh em nhá bây giờ kiểm chứng luôn cho anh em này anh em đi về tôi kiểm chứng như này nhưng cuối video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em kiểm chứng cho anh em 100 trăm là sai chín anh em đi mua hàng anh em mang bát đĩa quân cán đi thử hàng trực tiếp anh em nhá hoặc là anh em alo trực tiếp cho mình trên số thoại trên màn hình để mình tư vấn cụ thể hơn anh em ạ bây giờ anh em đi chơi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 đặt xuống và thu âm tận anh em nhà máy báo dung một và đèn dung một rồi trong ba trong nghĩa tất nhiên là lẻ rồi đánh cả các nội lẻ luôn mở này không mở sai. ba đèn này anh em này chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá rồi có những cái quân nhẹ đặt xuống và thu rồi anh em nhá đèn nó nháy hai cái rồi trong ba trọng nghĩa tất nhiên là chắc rồi đánh cả hà nội chắc luôn mở này không bao giờ có chuyện xài này nhá tiếp này quân lại được có nghĩa là được anh em nhá tôi khẳng định luôn cái đồ đồ độc quyền rồi máy báo không một rồi và nháy một cái rồi trong bát trong nghĩa tất nhiên là lẻ rồi đánh trọng một tỷ và lẻ này mở này không bỏ sai chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả nha anh em nhá qua vài tiếng bạc à, tôi để ra cái mắt để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung nó như nào bây giờ sẽ đúc luôn vào người để kiểm chứng luôn anh em rung chỉ mình biết thôi người cạnh không thể biết được anh em đã tôi đúc luôn người tôi kỷ niệm cho em vài ba tiếng bạc anh em những nhanh tay alo trực tiếp cho mình để mình tư vấn cụ thể hơn này này nhá mày báo rung hai rồi xong qua trong đĩa tất nhiên chắc rồi đánh cả một tỷ và chắc luôn mở này ai đã cái này ra đây của tôi mở không mở sai chồng quân hay chồng vệ máy đều đưa ra kết quả anh em nha tiếp này đây những cái quân nó nhảy lên này anh em cảm thấy rất giống nhau nhưng máy nó sẽ nhận ra anh em nhá người này làm sao nhận được ra đúng không anh em máy vẫn báo số hai rồi chồng ba chồng đến tất nhiên chắc rồi đánh cả cá nội chắc luôn mở này không mở chuyện xài anh em nhá kỷ niệm cho em một tiếng bạc này bạc đi rồi máy báo số một rồi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 anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ xin liên hệ số điện thoại trên màn hình anh em nhá anh em đi chơi ạ chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy này thôi cái máy cua một vịt a bỏ rồi bát đĩa quân cán hoàn và xanh trí rồi bây cuối video rồi tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em nha kiểm chứng luôn cho anh em một trăm trăm là xanh này anh em nha anh em nào có nhu cầu mang hẳn bát đĩa quân cán đến cửa hàng trực tiếp anh em nha tôi khẳng định luôn cái nhà này chỉ nhà tôi có đâu cái đồ này anh em ạ tôi đập bát và đập đĩa xé quân luôn anh em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 đầu tiên tôi xin giới thiệu cho các bạn đó là lướt tiền tại sao người ta gọi là lướt tiền lướt tiền mỏng như một tờ tiền các bạn có thể dán ngụy trang vào tiền hoặc là để trong ví rất cơ động Đấy. đi kèm nhau cái lướt tiền này là các bộ vị nhà tôi có rất nhiều loại vị à, ờ, quân tú quân tú xanh quân tú đỏ villa thăng long à, chắn lưng xanh lưng đỏ đóm diêm ba số nhập ba số ngoại hay là các bạn cứ là muốn làm à, quân cán ở địa phương nào đánh thì các bạn cứ alo tôi chúng tôi đều có hết các bạn lưu ý nhá quân tôm trăm trăm không tan đi kèm theo một lướt này vẫn phải là có một bộ vị thì tôi giới thiệu vị rồi đây tôi đây vị nước khơ tôi đã cắt sẵn ra để anh em biết đánh cho nó hiệu quả tôi quay video cho anh em biết đi kèm một lướt này là một bộ dung bộ dung này có trách nhiệm bán cho ta về chân hay về lẻ dung mình cầm mình một mình cầm một mình mình biết không có ai có thể biết được người ngồi bên cạnh không biết được nguyên lý hoạt động của lớp tiền này là lẻ dung một sấp đôi đặc điểm 100 trăm dung tứ tử dung dài các bạn nhé sau đây tôi sẽ tiếp thử cho em vài tiếng bảng để cho em biết độ chuẩn xác cái nước tiền này như thế nào dung này tôi cầm ạ chỉ một mình tôi biết thôi tôi quay video tôi để ra bát để cho các bạn nghe độ dung độ chuẩn xác của cái nước tiền này như thế nào sắp đôi đặc điểm 100 trong dung các bạn muốn làm gì làm không thể dung được ba dung khử cái từ từ dung dài hơn đấy các bạn nhé sắp đôi đặc điểm 100 trong dung các bạn muốn làm gì làm không thể dung được sau đây tôi đánh thử vài tiếng bạc test thử cho anh em biết độ chuẩn xác của cái lượng tiền này như thế nào dung một này lẻ này các bạn này 100 trăm luôn các bạn sóc bình thường tôi tay đấy không thì đặt nhẹ nhàng lướt qua nó không dung này lại sắp đôi 100 trăm này các bạn này tôi thử cho các bạn một tiếng bạc nữa cho các bạn biết độ chuẩn xác của nó như thế nào dùng một cái lẻ này ba trắng này từ từ nhé các bạn lưu ý từ từ nó dùng dài hơn lẻ dùng rất dài đồ đạc rất chuẩn chỉ thời gian có hạn tôi chỉ test thử cho anh em vài tiếng bạc anh em nào có nhu cầu cứ đến nhà tôi test hàng thoải mái ưng ý thì mua nhà tôi còn rất nhiều sản phẩm đánh bịp khác về môn sóc đĩa anh em cứ đến thoải mái sau đây tôi xin giới thiệu cho các bạn bộ phận thứ hai đó là thảm từ la lô tại sao à, thảm từ la lô hoặc là thảm điện tử cái thảm này đặc điểm của nó là có mình có thể ngụy trang dưới chân chiếu hai ba mươi phân hay mình dán dưới trần nhà đánh sập sàn bê tông luôn đấy rơi rất dài các bạn ngụy trang nó lên đến gần bốn năm mươi phân các bạn ạ mà độ chuẩn xác của nó lên tới 100 trăm nhé nguyên lý hoạt động của nó vẫn là lẻ dung một sấp đôi đặc điểm 100 trăm dung này tứ tử là dung hai các bạn nhé bạn đánh vị tứ tử là dung hai luôn đánh cả vị luôn đi kèm theo cái thảm này vẫn là các bộ vị các bộ vị không tan các bạn nhé nhà tôi có rất nhiều thăng long villa quân chắn quân đóm bao diêm quân tú quân tú xanh quân tú đỏ ờ, các bạn cứ cần alo tôi chúng tôi có thể làm tất cả trên các vật liệu nguyên lý hoạt động nó thì tôi nói rồi đi kèm theo cái thảm tờ la lô này là vẫn là một bộ dung báo báo cho ta về chẵn hay về lẻ Đấy, có trách nhiệm báo cho ta mình cầm này một mình mình biết đâu không có thể ai biết được sau đây tôi sẽ test thử cho anh em vài những bảng để anh em biết độ chuẩn xác của nó như thế nào cái cụ dung này tôi cầm chỉ một mình tôi biết thôi nhưng tôi đặt ra bát để cho anh biết độ dung của nó độ chuẩn xác của nó lên tới 100 trăm luôn các bạn lẻ dung một cái cực cái sấp đôi của nó là 100 trăm không dung nha các bạn nhé 100 trăm không dung dung hai luôn cái thảm này đặc điểm của nó lại không như cái lướt này mình không cần lướt mình cứ cần ngụy trang chăn chiếu mình sóc xong mình đặt giữa tâm đó là độ chuẩn xác nó lên tới 100 trăm sau đây tôi sẽ test thử cho anh em vài tiếng bạc anh em biết độ chuẩn xác của cái thảm từ lalo này như nào không dung mình sắp đôi các bạn này 100 trăm luôn lại không dung này lại sắp đôi này các bạn này 100 trăm luôn tôi đánh thử cho anh em hai cái bảng cho anh em biết độ chuẩn xác của nó như thế nào dùng một cái lẻ này các bạn này ba trắng một trăm trăm luôn các bạn nhé các bạn cũng bị trang bạn để sau thoải mái cơ thể bạn các bạn biết nhớ điểm tâm của các bạn đặt vào cái lại sấp đôi các bạn này một trăm trăm luôn không dùng đây tứ tử tôi bỏ ra tôi ấy tứ tử cho anh em dùng rất dài dùng hai cái lẻ dùng một cái sấp đôi đặc điểm là 100 trong dung các bạn nhé các bạn cứ để quân dung hết đi 100 trong dung đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em đến hàng đến nhà tôi tiết thử hàng thoải mái nhà tôi rất nhiều đồ cờ bạc bịp anh em đến giao lưu Đấy. sau đây tôi xin giới thiệu cho các bạn bộ sản phẩm máy sóc nữa đang là mưa làm gió thị trường hiện nay nó đi hai chiều tại sao chúng ta gọi là đi hai chiều đi hai chiều này là một nửa phần này tôi đã gắn chip điện tử anh em nên nhớ sạc không phải sạc hâm nước cơ lửa thoải mái đánh được trọn đời luôn trừ khi cái này nó vỡ anh em nên nhớ đơn vị tôi đập ra không tăng tức gì không như các đơn vị khác đập nghiền lát thoải mái luôn đi kèm theo cái đĩa hai chiều này vẫn là các bộ vị các bộ vị không tan đấy các bạn nhé đây là bao thăng long tôi đã cắt sẵn rồi nếu mà chưa cắt sẵn thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện các bạn nhé nguyên anh kiện luôn như thuốc ở ngoài luôn đóng bao nguyên anh kiện 100 trong tang đấy các bạn cứ alo tôi các vị gì chúng tôi để làm được hết đấy, sau đây tôi xin, xin test thử vài những bản để cho anh biết độ chuẩn xác của cái cái hai chiều này như nào đây là tôi đang cắt quân chắn thì tôi sẽ sóc về phần lửa bên này là có hàng gắn chip điện tử nên nó sẽ về nhiều chắn mà tôi đánh xanh chín tôi hất ra ngoài nếu các bạn mua con chắn thì nó về nhiều chắn một mua lẻ nó sẽ về nhiều lẻ đây là ba ba vàng này tôi sẽ sóc đo thầy sắp đôi này các bạn này một trăm trăm luôn các bạn nhé Đấy, bây giờ tôi lại đánh xanh chín các bạn sắp đôi này lại đánh xanh chín tiếp lại ba vàng này. tôi lại đánh sắp đôi luôn này các bạn này quân nhà tôi nhá chơi thoải mái nha các bạn nhé không như các đơn vị khác phải díu dìu vào nhau bên tôi đi mới công nghệ mới nó không như kiểu các đơn vị khác tứ bây tôi lại đánh xanh chín ba trắng tôi sóc tỷ lệ cho anh em một tiếng bạc nữa về sấp đôi về chẵn các bạn ấy. hàng lên tới 100 trăm các bạn ạ không phải hàng của tôi rất chuẩn chỉ anh em cứ đến nhà hàng test hàng thoải mái Đấy, sau đây còn các bộ sản phẩm đánh ờ, bài lá hay sóc đĩa bịp nhà tôi đều có hết đồ mới đồ cũ Thế sau đây tôi giới thiệu nhé đây là cái mỹ chúng tôi vừa nhập nhé 100% là không cây mắt như các đơn vị khác nhé cái con người này rất nhỏ hơn các con người khác kính nhìn xuyên bài các bạn nhé chỉ cần kính vài bộ quân các bạn có thể nhìn xuyên bài đây bát hình không tang Ờ, có tài anh em nào có nhu cầu ạ muốn am hiểu về cầu bịp thì cứ liên hệ hệ chúng tôi 0989 30 30 50 chúng tôi nhận giao hàng toàn quốc cộng bảo hành nhé anh em mà hỏng hóc cứ gửi lên cho tôi chúng tôi sửa miễn phí nha nhà tôi có hai cơ sở cơ sở thứ nhất là bên xe mỹ đình cơ sở thứ hai là bên xe giáp bát anh em là ở xa thì chúng tôi có thể gửi đường bưu điện hoặc là gửi tiền tàu xe Đấy, anh em nào ở quanh khu vực Hà Nội thì có thể đến nhà tôi test hàng thoải mái test hàng thoải mái ưng ý thì lấy nhà tôi rất nhiều đồ sản phẩm cờ bịp cảm ơn anh em đã xem clip